Xin uh, kính chào tất cả quý anh chị và tất cả mọi người nhé Hôm nay em câu làm gần hoàn thiện ba con Muốn uh, đưa lên cho tất cả quý anh chị và tất cả mọi người xem một chút Thì uh, thời gian này trên quê câu có người mất nên là Câu phải đi giúp người ta làm việc hộ người ta nữa Nên là câu làm hơi chậm Thì mũi dao này, con dao này là dài 26,5 luôn mũi dao mấu đi xuống đó này làm được ba con hai cái vỏ bên này thì vẫn chưa vào khâu đồng cho nó nhé con này cũng 26,5 vỏ còn con này thì 26 à, em cô mới à, làm xong cán và làm vỏ vẫn chưa mài nhé ngày mai em cô mới bắt đầu mài đó, thì quý anh chị nào mà có nhu cầu thì zalo cho em câu nhá con này thì nó dài hơn một chút tại vì anh yêu cầu là dài hơn một tí dài khoảng 25 26 gì đấy nên là em câu là nó cũng khá là dài đấy, con này thì chặt xương ờ, lợn chân giò các kiểu nhé có một số anh chị à, có một số anh ấy, đặt dao là rất là hay như này quý anh chị này thích dao cứng nhưng mà lại còn ờ, thích dao thái được nữa cơ cho nên là rất là khó làm luôn nên là rất là khó khó chiều những cái anh như vậy đã muốn dao cứng rồi thì ờ, tất nhiên là cái lưới nó phải dày rồi nhưng mà lại muốn dao nó thái được nữa thì em cũng không hiểu tại sao luôn tại vì quý anh chị ờ, mọi người nên hiểu rằng là dao thái thì nó sẽ rất là mỏng và lưới nó rất là giòn thì thái thì nó mới sắc được còn dao chặt thì lưới nó rất là dày và sẽ lưới dày thì sẽ mới chịu được lực của cái cái lực chặt của chúng ta nó còn nếu mà muốn thái muốn chặt thì em cũng chịu mọi người có thấy có thấy những cái anh uh, đầu bếp hoặc là những cái hộ gia đình nào mà người ta biết sử dụng dao á, là mỗi mỗi con dao người ta dùng trong một công việc luôn nhưng mà ở đây ờ, mình gọi là dao mèo thì mình sẽ vừa chặt và vừa thái cho nên là làm cái lưới nó cũng vừa uh, dày khá là dày hơn so với dao thái thì nó mới đáp ứng được cái nhu cầu vừa chặt vừa thái được còn nếu mà đã muốn chặt rồi còn muốn thái nữa mà muốn thái theo kiểu là thái mỏng nữa cơ thì uh, em câu không làm những con dao như thế nhé tại vì là những con dao như thế thì mọi người mang về thái thì nó sắc chặt thì nó mẻ ngay Đó, lưới nó khá là mỏng lưới dao thái nó mỏng lắm luôn còn bình thường thì những con dao em câu làm này thì vẫn thái vẫn chặt được tuy nhiên là chỉ chỉ thái theo kiểu là à, không mỏng thôi quý anh chị ạ thái theo kiểu không mỏng còn thái thì vẫn thái được vẫn thái thịt các kiểu được thái thịt thái rau quả và ở trên em câu thì người ta vẫn dùng những con dao như này rất là đa năng luôn vừa thái vừa chặt đó hôm nay cũng tối rồi thì em câu có chia sẻ một chút như vậy cho tất cả mọi người cùng theo dõi à, với anh chị nào có nhu cầu thì à, liên hệ cho em câu mấy hôm nữa em câu đi à, lại đi bán thì à, lại chậm tiến độ nhé với anh chị nhé nhưng cô cũng làm gần xong cái lô dao để chuẩn bị đi bán rồi thì uh, những con dao mà em cô mang đi bán á, nó sẽ khác hơn uh, những con dao mà em cô bán ở trên uh, ở trên uh, YouTube như thế này em cô giới thiệu ở trên như, như thế này những con dao mà em cô mang đi bán á, nó sẽ khác hơn và làm nó không kỳ công và không tỉ mỉ như này mấy con này thì mai em cô mài xong thì nó bóng lừ luôn quý anh chị ạ nó bóng luôn đó nó không uh, giống như này nữa nó sẽ rất là đẹp luôn đó thì ờ, hôm nay thì em câu có một chút video ngắn như vậy thôi giới thiệu ba con dao cho tất cả quý chị mai nếu hoàn thiện câu sẽ test lâu lâu rồi cũng không test nữa nên là mai nếu hoàn thiện cô sẽ test cho tất cả mọi người xem nhé còn ờ, cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã theo dõi video nhé xin chúc tất cả quý anh chị và các bạn ờ, một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình người thân nhé